đây nó có cái gối đỡ này là các bạn về nhà chỉ mua cái vòng bi 6206 à, và các bạn hàn cái ống uh, phi 60 theo cái chiều dài của cái ống này thôi là các bạn có thể làm thành một cái cầu xích mình uh, giới thiệu cho các bạn vậy uh, để cho các bạn làm thì cho giá thành nó rẻ đi đấy cái uh, mâm phanh này là mâm phanh 160 này đây là cái tăm vua của nó này đây là mặt trong này còn đây là mặt ngoài bốn ốc này bốn ốc này là bốn ốc 710 các bạn nhé đấy trục trục thì có các cỡ trục dài ngắn khác nhau từ 30 40 50 60 70 đều có trên cái à, trên cái à, đầu visa này, này thì nó có cái vòng bi sẵn rồi này. các bạn làm ống thì các bạn chỉ cần làm một cái mặt bích xong các bạn là bắt à, bốn cái ốc vào đây là xong này cái này mình à, làm mặt bích thì mình cũng chỉ cần khoét một cái lỗ làm sao nó vừa với cái trục này nó xuyên qua là được không nhất thiết là cứ phải vừa vừa vừa khít với cái ống 60 bởi vì là vòng bi nó ốp ở trong đấy rồi trên cái mặt bích này cũng vậy các bạn chỉ cần làm một cái mặt bích các bạn khoét là vừa cái lỗ để trục nó xuyên qua trục này thôi đấy còn đây là các cái à, cái à, mặt mâm rừng tam bua này đấy. đấy các bạn đóng vòng bi vào đây ốp vòng bi vào đây Đấy, thì các bạn là sẽ ốp vào cái này trước Đấy. ốp vào cái này ở trên cái cầu là các bạn là có bốn con lỗ các bạn à, bắt vào đây thì các bạn sẽ gia công một cái cầu xích thôi giá nó sẽ rẻ hơn đi một chút so với à, này mua nguyên cái cầu đấy là cái phần à, vi sai còn công dụng của vi sai xích như thế nào thì các bạn cũng biết rồi nó chủ yếu là À, để nó dành các cái chuyển động à, khác nhau giữa hai đường bánh khi vào cua thì nó sẽ có một bánh nhanh bánh chậm còn khi đi đường thẳng thì nó truyền lực đều ra hai bánh lúc nào nó cũng sẽ truyền lực ra hai bánh vì sai xích này thì vừa với lại à, xích uh, xe máy và tải trọng thì uh, khoảng một tấn cũng không vấn đề gì hết đối với cái vi sai xích này rất là khỏe đây các bạn nhìn tổng thể một cái bộ như này ở bộ này thì có giá là khoảng 1 à, triệu ba đến 1 triệu tư tùy theo à, trục dài với trục ngắn đây là cái trục 30 ngắn nhất là trục 30 ở video thì à, đây là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn nhớ xem video đăng ký kênh bật chuông thông báo à, để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên các bạn mua lẻ cũng được bên mình đều bán hết cảm ơn các bạn đã theo dõi